Xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sa Trường Giang TV à, Hiện tại thì em già đang có mặt tại khu vực uh, ờ, Sáng nhân Sơn Và Sáng Nghiêm Sơn cũng là một cái chợ phiên đấy uh, các bác ạ Thì uh, như cái video trước thì em già có mua à, màn này chiếu này rồi là mình tôn thưa các kiểu về cho ba bố con thì em già cảm thấy là trong gia đình còn thiếu thốn nhất là cái nồi nấu cơm còn phải đi mượn và bắt đú, bắt đúa nữa thì hôm nay là vào đây thì sẽ mua thêm là một cái nồi và một bộ bắt đúa cho gia đình để em già có thể dạy cho uh, gia đình là ăn một cách văn minh hơn sạch sẽ hơn bởi vì à, đồng bào trên này thường thường là người ta ăn bàn thìa ấy các bác thì, uh, uh, cái số tiền mà chị mua ấy thì uh, cái video trước ấy thì em giả đã chị mua 370 nghìn số tiền của chú Điểm Gú rồi thì uh, số còn lại thì hôm nay em giả sẽ chị mua cái uh, số tiền bao nhiêu ấy thì uh, sẽ để trong đầu video để các bác dễ theo dõi nhé bây giờ thì, các bác uh, cùng quán để chọn một cái nồi cơm và một bộ bát đũa và một lúc nữa em ra sẽ đi mua thêm ít thức ăn cho ba bố ba bố con ăn vâng ạ mẹ với bà đi đâu ấy tiến cẩn thận hơn ba năm thì hai hai tức nữa hai em sao phải vô cái nồi đấy hai trăm sáu em còn ở với ông bà xin mình tự nhiên ba con cho bà tháng ra sẽ đũa này lúa ở đây em các À, đúa đấy có Đấy đúa sẽ y Đúa này là bộ bao tiền chị? 20 nghìn một à, vỉ À Không có cái à, thì cũng có để em Thìa cũng có Thìa Mua ở nhà có thì em mua bắt Thế là bát này bộ bao tiền chị? Bát hoa này thì 50 nghìn một chục, còn bát trắng này thì 45 nghìn một chục em 50, 4, 45 Thế cho em bộ bát trắng này đi Vâng Lại đây 45 nghìn một chục Chị gói hộ em nhé Bấy đi đường xa cổng cảnh Không mua bạn ghế à cháu? À, không à Cái nồi à, nồi này thì 260 em ạ 260 với cái kia 45 với cái này 15 nữa là đi à 15 25 là 70 70 70 với 260 À 60 chứ 60 60 với 260 là đi 60 à, với 260 là 302 à. Dạ. Vâng thưa các bác là đây là cái nồi là 260 nhé Còn à, đúa là 15 nghìn Bộ bát là 45 nghìn Tổng là uh, hết 300 uh, 320 320 Ui có hai chục trụ Đi đường nó cũng cảnh Vâng em già cảm thấy là mua bát đúa này nồi rồi thì em già thấy mua một ờ, chút nữa đó là mà muốn chín cho ba bố con bởi trong nhà uh, vừa rồi em già đi vào ấy thì nó nướng thì uh, không mì chín và mà muốn chín hết rồi ấy. em già sẽ mua thêm thêm một chai một một lít ừ, dầu ăn ăn chị hết rồi Mấy ổng ba lót rau ăn một ít Con lấy nước mắm không em? Không, em cho anh uh, à, một con Tàu ăn này là 40 nghìn 40 nghìn à, Gói muối sạch là 7 nghìn Cái này 30 nghìn 37 nghìn 37 nghìn với 40 nghìn là 77 nghìn em 77 nghìn à. à. 77 nghìn Nhà không biết còn thiếu gì nữa không nhỉ dạ Vâng vâng Thôi thưa các bác là chắc là em giả mua thế thôi để đi nếu mà còn thiếu cái gì của gia đình hết thì em giả thế à, mua thêm bởi vì hiện tại thì à, cũng à, giờ trưa rồi ấy em giả sẽ đi vào muối thưa ăn để đi vào nhà ba bụng con nấu nấu cho ba bụng con ăn nữa quay đầu ăn này nào ăn này này đi vâng vâng ơi để đây đây ở nhà bác bằng nhà Vâng, thật sự thưa các bác là em già cảm thấy là sườn nó ngon đấy thì em già mua, mua mua một ít để đi xào. Ừ, cho một cân đi. Đấy cái miếng này hết đi. Vâng vâng. Một cân là bao tiền cô? Trăm hai thôi. Đây là lợn uh, lợn, bản chứ? Lợn bản chứ. À vâng ừ. vâng. Đấy, lợn bản ngon. Ừ, lợn bản mới ngon. Vâng này thì chị bỏ miếng này miếng đấy thế là đúng đấy một con tròn đấy tròn. thật sự là thưa các bác là em già cũng à, hôm nay thì à, mặt đồ hơi dơ dơ, một chút bởi vì à, em già vừa mới à, từ nhà ra đi vu ngô nữa <laughs> anh em già tranh thủ vào à, trong này để uh, mua nồi nêu uh, nồi với lại à, bắt đũa cho ba bố con và anh nữa đi thăm ba bố con về mua thịt cho ba bố con đấy một trăm hai à bố vâng vâng vâng thầy đang apa ờ ờ vâng. còn uh, hiện tại thì uh, xin mời các bác cùng uh, đồng hành với em già đi vào gia đình à, ba bố con ạ sau sau kia mặn thôi lắc cá đây thì các bác là bà con trên này là à, đợi như cái ngày mưa như thế này là bó phân đạn luôn để à, tới này nếu mà uh, có rảnh thời gian đấy thì vun luôn như nhà em già ấy thì cũng vừa mới nốt sáng nay thôi bởi vì uh, em, em già vừa rồi thì có hành gian vào hỗ trợ em em già mấy buổi nhưng mà vẫn chưa xong các bác ạ ui có nhà không đây đến nhà rồi các bác ạ thấy mở cửa thế vào nhắc chơi em đi à? ờ đấy nhá chơi lò để ngoan quá cả hai luôn hai lùm chốt chi thế nhá ờ <laughs> đây hôm nay chú về có mua thịt này mắm muối mì chín cho các con nhá cả bố bối đâu rồi con ăn đi ăn gì một thế là ở con xin mua tao hỏng ô bố bị ốm à ừ. đen kho ốm à ờ chịu nhó là nó rồi à? à? ờ chịu nhó ờ. là ờ chịu nhó uống rồi à chó tụi mình nhớ tôi kéo chó tụi mình nhớ rồi ờ. ờ. thật sự các bạn là thấy rất là thương 他这边也是暴躁。

摸到好了，摸好的。摸到好了，摸到好了，摸咕咕。 Đấy, thật sự là thưa các bác là uh, anh co thì uh, bị ốm nặng ấy bởi vì hôm nay em già cũng cảm thấy là trước khi vào nhà anh co bước chân từ trước cửa nhà em già và cũng cảm thấy nao nao kiểu gì ấy nhưng mà khi vào đến đây rồi thì mới biết là uh, anh co bị ốm nặng không ngồi dậy được uh, đau đầu sốt đấy bị ốm nặng thì uh, hôm nay em già vào thì đúng là hôm nay cũng uh, bác gặp nhưng em giả cũng ờ, chưa chưa biết tình hình ở trong nhà ừ. bởi vì ờ, hôm trước cái video trước mà em già đan lên đấy thì ba bố con cũng ờ, khỏe mạnh nhưng mà hôm nay vào thì thấy co à, nằm liền giường có nghĩa là bị ốm nặng đấy các bác thì tí uh, không biết là hai đứa con đã ăn cơm chưa thì tí em già nấu cơm xong em già sẽ uh, đi mua thuốc về cho uống tạm thời đã rồi xem tình hình thế nào thì uh, em già sẽ đưa đi viện nhá các bác rồi vâng. ấp rồi nhá hả ừ, ừ, chặt quá mẹ lo đi mẹ ờ ông ờ, chị chị nhớ thảo từ lời làm mò chị không nhớ làm mò chị không nhớ á dạ. à hôm qua à, con bảo là à, hôm qua đã không được khỏe rồi Đấy, đến tận hôm nay hôm nay thì à, do em già lúc này đã chia sẻ cũng bận nên không ừ. không vào sớm được các bác ạ ừ. thì thật sự là à, con cũng bảo là ốm từ hôm qua rồi giờ lên nên nó mỏ tao chỉ tắn ạ chỉ tắn thôi nè bao mỏ nó á nè ủa ủa nè chỉ bao mỏ nè nó thế má gì nó mỏ đâu? Ừ, thì chỉ tao nó chỉ tao nó nè sao chỉ tao nó ừ. ủa nó nè nhau chạy xe à ừ. <coughs> vâng thưa các bạn là con cũng bảo là bố từ hôm qua ốm rồi bao con là cũng uh, chưa ăn gì ấy bố ấy ngồi dậy về nấu cơm cho hai đứa con mà ngã uh, ờ, la sang nền nhà, nhà ấy thì hai con cũng uh, cố gắng đỡ đi gọi các cô các bác ở uh, quanh nhưng mà cũng xa ấy đi vào thì uh, người ta đi làm nương hết rồi không có ai ở nhà lúc đấy thì cũng bảo cháu gái là đi uh, xem là ai ở nhà thì uh, hộ đi uh, về mua thuốc hoặc là uh, biết thuốc nam gì thì uh, về uh, soi bót cho bố nhưng mà không được uh, chưa chưa chưa về Đấy, con con gái chưa về chắc phải lúc nữa mới về các bác ạ còn à, bây giờ uh, em già cũng cảm thấy là ba bục con là cũng uh, ăn cơm thì em già thế uh, tranh thủ là nấu một ít cháo cho bố và nấu cơm cho hai đứa con để à, em già nấu sau khi nấu xong thì em già sẽ chủ động là đi uh, mua thuốc liền bởi vì bao con mà từ hôm qua chưa ăn cơm ấy thì em già rất là lo đấy, bạn thân em già cũng vậy thôi và quý em bác cũng thế à, một khi anh à, co nằm liền giường thì hai con cũng à, cũng không biết à, nấu nướng ấy nấu nướng gọi là nấu cháo cho bố cũng à, không ở à, chợ xá thì xa không đi ra hiệu thuốc để mua thuốc được cho bố mà tiền nông ở trong túi thì không có đấy hai con rất là uh, bi thương thương bố lắm nha nên giòn trò nên luôn luôn gì đó mà ừ. ừ. chỉ cho uh, một lại nhá Ừ. chỉ xuống học gì nhá má ừ, ừ xuống đá gì ừ nên thôi tao tao đi tao tao bé mỏ no tao mà ừ ôm mũ vô suốt đó gì nhá ừ từ các bạn là em già bảo uh, cháu trai là hộ em già đun củi để em già nó một úp một chút cháo cho bố và sẽ nấu một tí cơm cho hai đứa để à, tí cháu gái về nữa thì à, ăn cơm và em già sẽ đi à, mua thuốc à, cho anh co ạ. Vâng vừa rồi thì à, à, em già cũng dặn là con là đi nhóm bếp hộ em già trong à, thời gian nhóm bếp ấy thì em già với à, dặn anh co và cũng như là em già sẽ trích một cái số tiền mặt 200 của chú Điểm Vũ Bởi chú Điểm Vũ có gửi là 4 triệu Em già ghi từng chi tiết Ngày nào mua cái gì và hôm nào mua cái gì Rất rõ ràng đây Thì à, thì em già sẽ đọc Tuy nhiên bây giờ em già sẽ trích 200 để cho anh co Bởi vì nhớ đâu hôm nay thì em già ở đây nhưng mà nửa đêm hôn, không biết tình hình như thế nào khẩn cấp thì có thể là à, thì em già tới giả anh con là gọi hai đứa con để à, đi à, hỏi các cô bác ở quanh đây để đưa anh con đi viện hoặc nếu thế nào đi trong nước khẩn cấp quá thì có thể điện alo trực tiếp cho em già để em già xuống uh, kịp lúc để đưa anh co đi viện thật sự là Em già cũng cảm thấy là thương cho ba bố con quá Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì Mà hiện tại thì em con đang nằm liền giường ấy bệnh tình thì như thế nào thì em tạm mới vào cũng ờ, không đoán được là ở trong người anh con là bị sao ấy các bác ạ. Đây là con mà mua bùa đó giờ ý mình chạm mà mua ừ, hái thế này chạm mà giờ thì à, o mà mua chỉ rồng mà o cỏ thì mình nhiều à ừ, mù hồ là dây rọ gì à là ừ, cho o một chiếc sáng rồi o chạm thế hỏi mua hái ừ, mua mua đó xí nhá hả ờ mà ừ. Đấy. Còn à, vấn đề mua thuốc theo các bác là vấn đề mua thuốc thì, thì em già cũng sẽ là đi mua thuốc bởi vì à, hôm qua đến giờ ba bố con trương cơm thì à, Cả nam em giả sẽ à, nấu cơm cho bà bố con ăn một chút tạm đỡ dạ dày trước cho bố đã, nấu ít cháo đã. Thì em à, xong sau đó em giả sẽ đi mua thuốc cho anh con. Mẹ nó mó gì mó mó nè chỉ nè chỉ bao mỏ nè chỉ uẩn nè. Trong cái vô lòng nè nó tả ta. Ừ. Ừ. Nó tả. Nó tả nè. thưa các bác là em già vừa mới hỏi à hai đứa là cái thịt mà vừa rồi à, em già à, mua vào ấy thì còn không thì hai đứa bảo là bố bị ốm không à, ăn để bố à, tỉnh bố à, cả ba ba bố con đi cùng ăn hai đứa thì không biết nấu cơm mẹ nên mua rau không mua à? Mẹ chỉ mua Chỉ mua rau hả? Ừ nên chúng có té rong đấy ờ là rất rồi dùng thô tao tao ừ, thô chỉ tao á mà là bùa rau ừ, này là sữa rau á thật sự thưa quý bác là uh, hôm nay ấy, thì em là vào đây cũng kiểu con ngựa đơ đơ ấy không biết là có chuyện gì xảy ra thì hôm nay đúng là đi vào trong này thì à, anh co bị ốm thật em già có mua ít thịt vào nhưng mà lại không có rau ấy ở trong này vừa mê hỏi hai đứa bảo là nhà có trồng được ít rau có quanh xung quanh nhà không thì hai đứa bảo là uh, thưa chú là uh, nhà cháu không có đất ở quanh nhà ấy <clears throat> đất toàn là hàng xóm thế người ta cũng cho trồng kẽ với ngô của người ta bởi vì uh, cái ngô ờ, của người ta người ta chỉ cho người ta trồng thôi thì thật sự là em già cũng quên quên luôn mua rau ở trên kia xuống mà chỉ nhớ là mua ít thịt về cho ba bố con ăn mẹ ừ nên không là trang bị mình có họ ờ được kia là biết em một con trẻ nhé em già dạn hai đứa bảo là cô em già đi ờ, rửa cái bát lúc nãy mua về ấy chưa chưa chưa rửa trước khi ăn phải rửa qua bởi khoảng quặng dồn dồn dồn tỏi đấy nhá đây rửa cả đúa này gạo sội uh, nước cơm sụt rồi phải không cơm ấy để rửa rửa bỏ cái này ra để chú bỏ cái này ra nữa. rửa để vào trong cái ờ, còn à, nhà mình còn chậu nó không cho cho mình lúc kia chua à? thế đây trứng mò đấy trứng mò á nhỉ bác này cái cái cái ông này bé quá không cho cho thằng hiểu lúc bé hù hù đâu nhỉ nó cho mình lúc là cho mình cứng ra chứ rồi để bé cho họ họ ờ trọi hỏng rồi nên lúc kia tàu đâu lấy tàu nữa ờ thưa các bạn là ở trong gia đình ấy thì ờ, thật sự là toàn là là lá danh không biết là sáng nay mưa gió nữa không uh, uh, ba bố con là ở như thế nào bởi vì trên nhà anh già ấy còn là tấm cái tấm lợp ấy còn phải bay ra cơ các bác nhưng mà những cái tấm danh này đây à, mưa hớp vào nếu mà có gió phát là hớp đi luôn may là không sao các bác ạ dân dân cho trao tàu trao tàu tàu khó chứ mà ừ, à, cho hoa bác ở số số mau chồng đây Cho tàu tàu khó chứ mà số số tàu lo nhé. nhưng chả ở gì ừ, chỉ nhỏ thế mà nửa à, chơi cún nhé à dung dịch tử kinh À, vừa rồi thì em già cũng đã dặn uh, hai đứa bảo là uh, sau khi ăn cơm thì phải rửa bát sạch sẽ với lại uh, đun củi ấy. thì để ý đừng có mà đun lửa to quá có gió vào thổi phát là lửa bay lên nóc nhà là cháy luôn cả nhà bởi vì bố đang bị ốm mà bố nhiều khi bố ốm xong rồi bố ngủ nằm xong rồi hai đứa đun lửa to quá cháy cả nhà nữa thì lúc đấy to ra Vâng thưa các bác là đây là cái nồi mà vậy cái bát đũa này Rồi là mọi cái là em già cũng uh, uh, cho vào sinh hoạt luôn Bởi vì trong nhà trong gia đình không có cái nồi uh, uh, gan để uh, nấu cơm ấy Đây cơm uh, em già nấu là em già là con trai Nói chung là cũng, cũng, cũng nấu nhiều rồi nhưng mà hôm nay nấu cho ba bố con Thì uh, em già cũng chưa chăm sóc bệnh uh, à, ngừa ờ, ốm ờ, nhiều ấy Em già cũng không biết là nấu kiểu gì cho ngon Vâng thưa các bạn anh chị là Đừng nói từ... vâng nhiều quá mà Cứ đoạn nào nữa Thưa các bạn anh chị là Từ cái ờ, hôm mà em già Được em Minh giới thiệu vào đây là Hai đứa con là mặc cái bộ quần áo uh, Cú Đến tận bây giờ Không biết là đã thai hay chưa Thì uh, tớ này nếu mà phiên chợ mà có thì em giả thế từ hai đứa là đi uh, chi mục uh, ít tiền của chú tiền tú để mua hai đứa mỗi người một bộ quần áo để có cái thai bởi vì trên này nóng mà hai đứa là trẻ con phải tán nhiều nữa cái rửa rửa rửa luôn cái thoát nha nên thỏa bán số luôn đấy không thưa các bạn chị là ấy thì uh, hai đứa nhì hai đứa mà cái bộ quần áo cũng uh, được uh, vài ngày rồi không có cái để tai tuy nhiên em già cũng sẽ chip một số tiền mua cho hai hai đứa mỗi người một bộ nhưng em già rất là mong muốn là các bác nào mà có cái quần áo cũ mà con cái không mạt tới không mạt đến nữa ấy, thì có thể là gửi cho canh để canh uh, gửi cho hai đứa mỗi người uh, uh, một chút quần áo để có cái thai trong uh, có cái thai hàng ngày ấy <coughs> bởi vì trên này là không có nước phải đi uh, lấy nước để tắm mà tắm thì không có quần áo nhìn rất là dơ bẩn hết các bác em già cũng mong muốn là đi đâu thì uh, sạch đến đó đối với uh, con em uh, vùng cao đặc biệt là hai đứa con của anh co ấy Thật sự là em già đi đến đâu thì cũng mong muốn là bà con luôn yêu thương và đồng bào nhau không bỏ nhau, không xa rời và yêu thương con cái yêu thương tất cả mọi người xung quanh, hàng xóm anh em là giúp đỡ nhau trong uh, công việc có gì thì san sẻ không có nghèo đói, không có uh, bỏ nhau ấy các bác như em già cũng vậy thôi em già thì chưa có vợ nhưng mà em già không mong muốn là vợ sẽ bỏ em già để ờ, em già nuôi con như là anh co bởi vì thực sự em già cũng cảm thấy là rất là thương đến cái uh, người vợ mà vì bạn thân không vì gia đình em già thì ở xa nhà em già cũng có cái vườn rau nhưng mà không sáng nay vô vội vàng đơ đẩn không không lấy vào được không đi hái thưa các anh chị là bây giờ nấu cơm thì à, cũng đã xong rồi đấy nhưng tuy nhiên là cái à, anh co là đang nằm ấy đang à, ngủ chưa chưa chưa tỉnh giấc thì đang ốm nữa thì em già không tiện để gọi dậy về ăn cháo thì em già cũng có nó một cái nồi cháo to đây <laughs> thì tí uh, nếu mà tỉnh thì em già sẽ múc cho bố của hai đứa còn uh, bây giờ thì uh, xin mời các bác cùng uh, ba chú cháu ăn cơm trưa bởi vì từ hôm qua về rồi hai đứa con thì cũng bảo là đó đói sáng, à, sáng nay thì ăn một chút à, à, cơm muộn của hôm qua thôi còn à, hôm nay thì à, em già vào thì cũng à, nấu cơm cho hai đứa cháu và em già cũng ăn luôn cùng hai đứa để ngon miệng đây ô hai mò nhá hả ừ, thật à đấy thật sự là thưa các bác là hôm nay em già vào đây thì cũng có mua một bộ bát và một bộ đũa để à, dạy cho hai cháu ăn dần nên bao no đấy rồi nhở cháu no nhá hả ừ, thì à, có à, mịt mịt tôm làm canh nha làm canh này và có thịt sữa sườn là lúc đấy thì em già mua về cho ba bố con tưởng là bố à, không ốm tuy nhiên em già mua về thì à, bố bị ốm em già cũng đã để một chút để ban làm cháo nấu cháo cho bố của hai đứa rồi hay còn bây giờ thì à, em già sẽ gắp cho hai đứa và mai chú cháu cùng ăn nhé ừ, thấy nó mò nhé hả Ô bây giờ họ là ừ, nè chỉ ờ ăn on hiển ít chỉ chỉ nhỏ là nhau ừ on chỉ một chiếc xanh thế thì thứ tua mỏ đó nên nọ ừ on chỉ sao chỉ là ổn on chỉ phải sao ổn thế ừ nó mỏ đi này ừ nó mỏ nên họ đi là à họ đây á ồ thưa các bạn là phải để một cái thìa trong này để à, múc canh này thìa đây có mà con biến non lên này ừ. nó chỉ hóng đây nhá Đấy, bát nước à, nguội bởi vì hai đứa bảo là nóng quá ăn mì thì à, không ăn được thì ăn à, nước nguội ờ cho rõ thì ờ, nửa chiều nhỏ mà nè ờ, nửa phiên xa lỗ mỏ nè nó lấy chẳng nè là la tỏ này ừ, ừ, nè mà tỏ hả nó thì muốn nó gì muốn muốn chơi xanh thế nên buồn gió nè giòn giòn hả ừm chị sẽ nó mò nhá nhà ừ. dạ. ờ chị im chỉ mà nó mò tả mà ông mò vô chua đó chị nhá hả ừ. ừm làm đủ nhá ừ. cứng quá <laughs> các bác là vừa rồi <laughs> em già bảo là hai đứa mỗi khi mà bố bị ốm ấy thì có ai nấu cơm cho hai đứa ăn không thì hai đứa cũng bảo là à, mỗi lần lúc mà còn nhỏ đến bây giờ là uh, bố mà bị ốm thì hai đứa cũng không biết nấu cơm để ăn đấy phải đợi bố tỉnh rồi bố cố dậy để à, nấu uh, cho ba bố con ăn thật sự nghe mà thương với lại uh, mẹ bỏ đi uh, quá lâu rồi bé gái thì cả bé trai nó cũng không nhớ mặt mú của mẹ luôn nhưng mà cứ nghe người ta có gọi mẹ và người ta có mẹ là hai đứa lại thế là sao uh, gia đình mình có bố mà lại không có mẹ nhiều lần hai đứa hỏi bố thì bố trả lời bảo là mẹ con uh, uh, đi rồi <laughs> do là gia đình mình uh, hoàn cảnh quá Đấy, các bác thấy thương không bây giờ em già xin phép và hai đứa cháu ăn cơm đã nhé các bác nhá. <coughs> tí à, em già sẽ đi mua thuốc sau cho anh co ạ xin phép mọi người là bây giờ em già cũng đã xong rồi còn là hai à, đứa con gái thì cũng chưa ăn xong thì à, em già sẽ đi mua thuốc cho anh co để tí à, mân thì em già sẽ dặn dạ hai đứa là dọn và rửa bát đũa để mẹ <coughs> ờ nay nhỏ em chỉ à nay sáu tư thiên hen ruồn ruồn nhá ruồn tỉnh ruột trả tên nhá ừ. ừ chỗ đó gì nhá hả vâng dạ gì ở gì sao mà ở gì sao mà gì nhá Ở gì sao mà hãy màu đó gì nó nhá hả ừ ừ ừ các bạn là thật sự là em già cũng rất là lo cho ờ, bố của ờ, hai đứa con bởi vì ờ, không biết tình thế nào mà lúc này em giả vào thì ờ, cũng thấy bảo là rất là đau nhưng mà ờ, sau một hồi thì lại ngủ ngủ rồi em ra cũng không cũng là đánh thức để dậy ăn cơm đấy tí em già đã dặn là hai đứa tí à, nếu mà bố dậy ấy, thì múc cháo cho bỏ cho bố bố bố ăn Vừa rồi thì em Thảo cũng đã đi mua thuốc về cho bố của hai cháu rồi Quán đường đi uh, mua thuốc thì rất là xa đi hơn tiếng đồng hồ các bác ạ Thì không biết ở trong nhà thì uh, uh, hai cháu đã dọn dẹp và rửa bát đũa chưa với lại bố dậy về à, ăn tí cháo chưa thật sự ờ, thưa các bác là lúc đấy thì em ta cũng có hỏi uh, anh con là vì sao thì anh con cũng bảo là đau đầu với lại uh, sốt ấy lúc lạnh uh, lúc nóng này thì em già cũng đi vào hiệu thuốc hỏi thì à, em già mua được cái thuốc hạ sốt này và thuốc đau đầu về cho bố của à, hai cháu tí thế nào thì em già thế à, à, dặn dò bố của cháu là à, ăn theo đúng theo đơn thuốc mà hiệu thuốc à, dặn cho em già ui nè nè à rốt từ đó rốt tá rốt tá ở chỉ sao nó mỏ ta ừ, chỉ sao nó sao nó rồi ừ. ờ, thưa các bạn là, là vừa rồi thì à, đứa cháu cũng bảo là hai đứa thì cũng dọn dẹp xong rồi rửa bát xong rồi bố cũng à, vừa mới ăn à, thì cháu vừa dậy ăn thì cháu nhưng bây giờ lại ngủ <laughs> lại ngủ rồi thì có lẽ là cái này thì à, chắc là em già không à, tiện để gọi bởi vì à, à anh đang bị ốm ấy thì cứ để cho anh à, làm phù hồi sức em già thế dặn cho hai đứa là tí à, bố dậy thì à, à, bảo bố là mỗi ngày là uống à, như thế nào như thế nào ấy thì em ra cái uh, dặn cho hai đứa ừ, mẹ ừ. em ớt gì nhà hộp với rồi nhớ với rồi đấy bố vừa mới ngủ à ngủ ngủ ngủ ngủ ngon gì ồ ăn nửa sao lỏ mò mò mò mò nửa sao lò mò này đấy thì con cũng bảo là bố dậy thì à, cũng chưa đỡ còn uh, yếu yếu ấy thì hai đứa cũng ờ, cho cháu ăn rồi ok chua đó nhá hả ừ. ok chua đó thì ờ, ừ, em sáng gì sao mà ở ờ, oh, hải gì nhá hả ừ. ok cho chua này ừ, do mà ở gì nó mỏ tà nhưng mà ý trả nhá ý trả đúng mà ở gì nó mỏ tà mà cho họ ăn gì nhá ăn gì này này giờ đồ ăn gì này này ừ. ý thành mà nó plong gì. ý ý đây này mà nó ăn gì ý đây này mà nó ăn gì nhá hả ừ dạ yeah. ho parandon này mà nó ăn gì mà nó mỏ ta mà mà hào nhá ừ dạ ừ ờ, ở chị ừ sao lò mà có chị sư nó mỏ nhá ừ đấy bố dậy thì bảo bố cố gắng cơm nhá mới khỏe được sau khi ăn cơm xong thì uh, uống thuốc nhá ừ kia ừ. ừ. giờ ít trả đủ lọ, đi trả mà giờ nhớ trả mà ông mù hù cứ tí thôi giờ nè hù tành đâu nhá ừ. giờ thì chị muốn nhà nhà này ừ vừa rồi thì em già cũng đã dặn là uh, cháu bảo là khi mà bố tỉnh dậy ấy, thì bảo bố bố là có ăn cơm nhiều vào ăn cháu ăn cơm nhiều vào để mới khỏe còn không cứ ốm yếu như thế này là không được và em già cũng dặn là mỗi sau mỗi ngày là ăn uh, hai lần mà mỗi lần là ăn uh, hai viên đấy hai viên uh, à, paradol và hai viên uh, nguy hiểm bất nói là thì à, mỗi mỗi mỗi loại là mỗi lần là ít chỉ mỗi lần là hai à, uống hai viên này và uống hai viên panadol thì à, chúng cháu cũng bảo là cái này thì à, tí bố dậy thì sẽ bảo bố bởi vì bây giờ em vào cũng à, không tiện làm phiền bố uh, uh, gọi dậy ấy, đang bị ốm ấy với em già cũng dặn là tí mà tối ấy, em già không có ở đây nữa bố mà có tình hình mà không ổn đấy kiểu như đau à, đau lắm ấy thì đi gọi à, anh em hàng xóm về à, đưa bố đi còn không nữa thì có thể là tí em già sẽ đưa cái số điện thoại cho hai đứa để đi bảo hàng xóm điện cho em già để em già sẽ trực tiếp là từ nhà xuống đây chị chị giỏi nhé ờ em chả mà ừ, uống món no nhé bà ta khí ao băng mò nó bao, ờ ít rõ nó mò tạm bằng dâu tư nhá ừ. đấy ừ mỗi lần mỗi lần là ăn cơm thì phải rửa bát ăn cơm xong phải rửa bát nhá ừ, ừ bây giờ ăn bát nhá không được ăn thiền này nhá non non non thì xả chỉ xong nó bia nhá ừ. đấy chỉ thì chỉ dòng nhau mà nè nè cho tải mà số cháu lo nhá ừ. chỉ số cháu lo chả cũng như này lúc trẻ ừ. nhá ừ. thì chỉ lo nhá ừ chỉ cho tàu tá luôn luôn <laughs> ừ. em già dặn bảo là đông củi ấy thì thật sự thưa các bác là hai đứa trẻ là cũng ờ, chưa chưa biết gì ấy. sợ nhiều lúc là đúng củi ờ, lửa cháy to quá xong là gió thổi vào không may ờ, cháy nhà ấy thì À, còn bây giờ thì à, em già sẽ à, đọc cái sổ chi mua của à, cái số tiền mà chú Điền Vũ gửi cho ba bố con đấy thì à, đây là ngày mùng 7 à, tháng 5 là em già đã mua chi mua là mua màn là 80.000 chiếu là 50.000 mì tôm một thùng là 75.000 à, thịt 1 kg là 165.000 tổng là 7 370.000 ngày mùng 8 tháng 5 của ngày hôm nay em già chi mua cho gia đình là một cái nồi ga 260.000 một bộ bát đũa là 60.000 dầu ăn mì chín muống là 75.000 một kilo xương sườn là 120.000 tổng là 515.000 ờ, cộng thêm ờ, hôm à, vừa nãy thì em già cũng có <coughs> ờ, đưa tiền mặt cho bố của hai đứa là nếu mà tối ấy, có thể là nhờ anh em hàng xóm nếu mà có vấn đề gì xảy ra ấy, thì có thể là đi mua thuốc hộ em già là đưa 200.000 cho à, anh co và cộng 30.000 tiền thuốc của lúc đấy em già đi mua nữa ấy, là tổng hết 1 triệu 045 nghìn số tiền còn lại của chú Điền Vũ là còn là 2 triệu 955 nghìn các bác nhé đây số tiền là em già cũng à, chi mua như như vậy và để chi tiết hơn thì à, em già sẽ để ở trên đầu video để các bác cùng à, theo dõi và dễ theo dõi theo dõi hơn còn à, bây giờ thì em già cũng sẽ à, xin là kết thúc cái video tại đây thôi bởi vì à, ở trên nhà em già ấy, lúc nãy em miệng mẹ em già có điện xuống bảo là trên nhà có tí việc không biết là việc gì thì em già sẽ xin quay về nhà một Trúc nếu có vấn đề gì mà anh à, co không được khỏe thì em già đã gửi cái số điện thoại cho hai đứa rồi có gì hai đứa sẽ nhờ hàng xóm là điện lại cho em già còn bây giờ à, em già xin à, <coughs> cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi à, video đến à, tận giây phút này còn bây giờ em già xin chúc quý bác một cái sức khỏe dồi dào mà tràn đầy năng lượng <laughs> em già xin chào và hẹn gặp tất cả quý bác vào những cái video tiếp theo trên kênh anh Sa Trường Gian ạ